Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Tiếng soi kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng bóng đá này nhé anh em. Thì anh em nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh uh, cho cái kênh Tiếng bóng đá là cái kênh mới lập của Tiếng cũng như là cái kênh Tiếng soi kèo để cho uh, cái riêng cái uh, kênh Tiếng soi kèo thì mau đạt được cái mốc là một ca sub để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để uh, nhận định cũng như là phân tích cái trận đấu sắp tới và đưa ra những cái tỷ lệ kèo uh, chính xác nhất cho anh em tham khảo nhé. Đấy thì ok. Uh, video này Tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích cho anh em ờ, hai trận đấu tại giải Championship thì vào khuya ngày 15 ờ, cũng như là rạng sáng ngày 16 tháng 3 sẽ có đến 6 ờ, trận đấu tại Championship được diễn ra thì Tiến sẽ lựa chọn hai trận đấu để làm hai cái video nhận định phân tích cho anh em còn những mã kèo còn lại nếu anh em nào mà mà uh, kết mã nào mà muốn lấy những cái mã kèo đó thì cứ uh, nhắn tin riêng cho Tiến qua cái số Zalo à, hoặc là cái Telegram Tiến có để phía dưới màn hình ở video này Tiến sẽ cho cả anh em và đưa anh em vào nhớ một cách miễn phí nhé chỉ cần anh em đạt được hai cái yêu cầu của Tiến mà Tiến đã đưa ra trong những cái video trước và Tiến sẽ sẽ nói lại trong cái video này à, kiểu như là anh em chỉ cần có một cái số vốn tối thiểu ít nhất cũng từ một hai củ trở lên thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến đó chỉ cần anh, anh em mà đạt được hai yêu cầu đó thì anh em cứ liên hệ qua cho tiến qua cái số zalo hoặc cái telegram này tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm luôn ok cho anh em đó <coughs> thì quay lại với cái video này tiến sẽ nhận định trước cho anh em cái trận đấu giữa thằng à, Hun City với Burnley nhé anh em đây thì bước vào trận đấu này à, trước tiên tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa đưa ra trong cuộc đối đầu của Hun với Burnley đây thì anh em xem này nhà cái đã đưa ra cái tỷ lệ kèo hiện tại là đội khách uh, Burnley chấp đội chủ nhà Hull City à, với mức chấp là nửa trái cả chặn này cùng với đó còn có mã ha, chấp 0.75 này rồi mã đồng nửa này đấy có rất là nhiều mã kèo nha anh em bên cạnh đó thì có mã kèo tài xỉu hai hòa 2.25 rồi 2.5 cả chặn đấy còn có mã kèo tỷ số là à, tỷ số chính xác 1-0 dành cho Hull City à, với cái mức là bỏ 1 ăn 9.6 và 1-0 chính xác dành cho Burnley với cái uh, mức cược là 1 ăn 5.6 đấy nhiều mã kèo lắm nha anh em vì cái trận đấu này tiếng nhận định cho anh em khá là sớm trước uh, uh, có thể là trước nửa ngày hoặc một ngày luôn đấy anh em để cho cái kênh youtube nó đề xuất để cho anh em có thể tìm được cái video nhận định uh, cái trận đấu này để anh em xem và tham khảo uh, và trước khi mà cái giờ bóng lăn tầm uh, uh, riêng trên cái trang anh em riêng trên trang thì trước giờ bóng lăn tầm 3 4 tiếng đồng hồ thì chắc chắn sẽ có rất nhiều mã kèo để cho anh em chơi không những có những mã kèo này đâu không mà còn có mã kèo gốc này đặc biệt là kèo gốc kèo thẻ rồi mã kèo cả hai đội ghi bàn rất là nhiều mã kèo khác thì à, tầm 3 4 tiếng có thể là à, uh, 6 tiếng trước cái giờ bóng lăn thì nhà cái sẽ đưa các cái mã kèo đó lên trên trang để cho anh em tham khảo và anh em chơi đấy vì do tiến đã nói từ ban đầu rồi tiến nhận định cho anh em trận đấu này khá sớm để cho anh em tìm kiếm được cái video để tham khảo ấy nên chưa có được cái những cái mã kèo đó đó và tiến sẽ uh, cho anh em xem đỡ những cái mã kèo này cũng như là cái mã kèo chấp cả chặn này đó và cái mã kèo tài xỉu ok cho anh em uh, và cái việc mà hồi nãy mà tiến có nói để vào nhóm của tiến để cùng kiếm cơm gạo này cũng như là đầu tư một cách hiệu quả nhất đặc biệt là đối với những anh em nào mà đang thua tha đang sao bờ ấy mà muốn thật sự mà muốn gỡ gạt muốn uh, cùng đồng hành với tiến ở cái chặng đường phía trước để cùng uh, đầu tư nè cũng để cùng gỡ gạt để kiếm uh, uh, lãi một cách mà hiệu quả nhất ấy thì anh em cứ liên hệ cho Tiến qua cái Telegram hoặc là cái số Zalo 0963 731 346 Tiến có để ở dưới ờ, màn hình ở góc video này đấy anh em cứ tìm tới Tiến đi mọi thứ toàn hoàn toàn là miễn phí luôn anh em Tiến sẽ không thu một đồng phí một đồng lục lá nào từ anh em hết anh em nhớ rõ nhá không thu phí từ anh em khi mà anh em vào nhóm đấy nhưng mà bù lại anh em phải đáp ứng được hai cái ờ, điều kiện mà kiến Tiến đưa ra cho anh em thứ nhất là anh em phải có được một số vốn ít nhất là tầm 1 đến 2 củ trở lên ít nhất là một củ trở lên đấy thứ hai là anh em phải có một cái trang chơi uh, chung với tiếng ok cho anh em vì sao mà tiếng yêu cầu anh em phải có số vốn mà hai củ chơi bánh bóng thường thường vốn thì thì năm mười củ hay là cái chục cái chục rồi hai ba chục này nọ các kiểu thì anh em chơi còn chưa đâu vào đâu nữa huống chi là chỉ là một hai củ đúng không đó mà nhiều anh em cứ cầm ờ, vài trăm ngàn xin vào nhóm tiếng thì nói thật với anh em là những cái người đó tiến sẽ không có cho kèo nha cũng như là không có đưa anh em nào vào nhóm hết đó vì có vài trăm đó mà anh em xin kèo anh em đánh bên ngoài qua đầu qua cõi thì thì uh, uh, những cái công sức mà tiến bỏ ra nhận định phân tích cho anh em nó cũng trả được cái gì hết đó mà ngược lại bên ngoài qua đầu qua cò tụi nó còn ăn trên đầu anh em nữa đúng không như cái mã kèo uh, um, thằng Bulle chấp nửa trái ăn 1.0888 này đó anh em chơi qua thầu qua cò chỉ cho anh em ăn ở mức ăn 6 ăn 7 thôi đó tụi nó sẽ cắn một khúc thịt anh em này anh em thua thì Ờ, anh em ờ, thua thì anh em bị à, mất tiền nè còn nếu mà anh em ăn thì anh em bị mất lãi từ tụi nó đấy cái đường này anh em cũng chịu thiệt hết đúng chưa anh em đó bởi việc gì phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò à, còn cái việc mà vốn một hai củ chưa lên thì tiếng mới dễ à, để chia kèo cho anh em và dằn các mã kèo cũng như là tỷ số kèo thẻ rồi các kiểu nè đó còn cầm vài trăm ngàn thì thì làm sao mà chơi được anh em muốn vài trăm ăn lên vài củ vài chục củ thì cái chuyện nó không có bao giờ xảy ra đâu nói thẳng là như vậy nhá nếu mà có số vốn ít nhất từ một hai củ à, thật sự muốn vào nhóm thì cứ liên hệ cho tiến còn mà cầm vài trăm thì tốt nhất là đừng có tìm tới tiến ok nha anh em đấy đấy ok thì quay lại với cái mã kèo hiện tại đây thì trước khi mà đưa ra cái sự lựa chọn của tiến về các cái mã kèo này thì tiến sẽ cho anh em ờ, hãy xin lỗi anh em nha tiến uh, cũng cũng như là cùng anh em đi qua phân tích cũng như là nhận định về cái trận đấu này nhá đấy anh em thấy không tuy là cái mã kèo để cho anh em tham khảo thôi nhưng mà tiến nhận định phân tích rất là kỹ càng chứ không phải mà làm cái video cho cho cho xong để cho anh em những cái mã kèo mà Ờ, thích mã nào cho mã đó đấy cho những mã đó thì hại anh em thêm thôi cái này là tiếng phân tích rất là rõ ràng cho anh em cùng với tiếng đi phân tích từng ly từng tí một đấy nên anh em tốt nhất là hãy xem hết video để xem hết những cái nhận định cũng như là những cái phân tích về các ờ, đội bóng này xem coi mã kèo nào phù hợp nhất nếu mà hợp mã với tiếng thì anh em vào còn không thì anh em có thể coi như tham khảo thôi đấy ok cho anh em <coughs> thì quay lại với cặp đấu này thì trước tiên là đội chủ nhà Hull City thì cái thằng Hull City này đã từng ở giải, thi đấu ở giải ngoại hạng Anh rất là lâu rồi và thời gian gần đây ờ, cỡ rất là nhiều mùa giải rồi Hull vẫn chưa vẫn chưa được uh, uh, quay trở lại với cái giải ngoại hạng chỉ ship ở cái những cái cái mức mà tầm trung của cái giải hạng nhất trong ship ở thời gian gần đây thôi đấy thì anh em có thể thấy đấy thì hiện tại Hull City đang đứng ở vị trí thứ 15 bảng uh, xếp hạng trong uh, Championship với uh, 46 điểm sau 36 vòng đấu có được 12 thắng, 10 hòa và 14 thất bại, ghi được 41 bàn thắng và đã thủng lưới 49 bàn. Đấy. Thì cái phong độ của thằng à, Huân này cũng tương đối ổn chứ không đến nổi tệ nha anh em. Nhưng với một đội bóng từng thi đấu ở giải ngoại hạng Anh và gớt hạng đến hiện tại vẫn chưa tăng thăng hạng được cái giải ngoại hạng thì thì à, hơi đáng tiếc dần cho thằng Huân nha anh em. Bên cạnh đó còn có Wansi này cũng như WBG này, rồi cách Cadiz này. Đấy, rồi rồi Stock City này đó Sunderland này rất nhiều đội bóng đã từng rớt ờ, hạng rồi nhưng tới hiện tại vẫn chưa thể tìm lại được cái vị trí tại ngoại hạng Anh đó và và à, cái vị trí đứng của thằng Hull này hiện chị là khá an toàn và gần như là không có mục tiêu nào phía trước cũng như là cái bảng xếp hạng ờ, top 6 ngoại hạng Anh đang bỏ sàn hôn tới 11 điểm cách biệt ít nhất đấy còn cái bảng xếp hạng ờ, mà mà bảng rớt hạng xuống giải hạng nhì Anh mùa sau thì có đến cách biệt thằng thằng hôn này bỏ xa tới 14 điểm cách biệt nói chung hôn là sẽ không có mục tiêu gì đáng kể mùa giải năm nay nha anh em đấy còn về thằng uh, ờ, Bunley đội khách Bunley thì đang đứng đầu cho Championship với uh, ờ, 80 điểm sau 36 vòng đấu và cái đội bóng này có được 23 bàn thắng 11 hòa và chỉ nhận hai thất bại thôi đấy qua đó thì Bunley có được 71 ờ, chiến thắng và 28 uh, uh, 71 bàn thắng và 28 bàn thua đấy một thành tích rất, rất là đáng kể đúng không anh em một thành tích rất là tốt luôn đó và hiện tại thì Hun đang Burnley xin lỗi anh em nha Burnley đang có đến 80 điểm bỏ xa cái đội xếp thứ hai là thằng Sheffield United tới 13 điểm cách biệt đấy thì phía trước của cái uh, uh, giải đấu này là tổng cộng có 24 đội 24 đội là sẽ có 36 vòng uh, ờ, 24 đội là sẽ có 46 vòng đấu nha anh em đấy phía trước còn 10 vòng đấu nữa nhưng hiện tại à, Burnley đã bỏ xa cái thằng à, đội thứ hai gần nhất là Sheffield United đến 13 điểm cách biệt một khoảng cách khá là xa luôn nha anh em đấy và gần như là một cái sức mà uh, à, thân hạng ngoại hạng Anh mùa sau chắc chắn là sẽ nắm vào uh, sẽ chắc chắn là sẽ có một sức dành cho thằng Burnley đấy còn cái vị trí thứ hai hiện tại là Sheffield United cũng đang bị uh, thằng uh, vị trí top 3 là Middlesbrough này cũng như là Luton ở vị trí top 4 đó đang là bám đuổi khá là gây gắt đấy thì nói về Burnley thì chắc chắn là cái sức thân hạng ngoại hạng mùa sau sẽ quay trở lại với cái đội bóng này khi mà Burnley cũng mới vừa gớt hạng từ cái giải ngoại hạng xuống Championship ở mùa giải này thôi đấy <coughs> và cái phong độ của hai đội bóng này anh em có thấy này trái ngược hoàn toàn nhau luôn đó Hull City thì à, trải qua 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường với 3 chiến thắng 4 trận hòa và phải nhận 3 thất bại đó còn hàng mà uh, đội khách Burnley thì đang đứng đầu giải Championship với uh, uh, tổng cộng là uh, ờ, 7 chiến thắng và 3 trận hòa ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó và hiện tại Burnley vẫn đang tiến rất là xa tại cái giải cúp FA nha anh em đấy thì cái phong độ của cái thằng Burnley này đang khá là tốt luôn còn xét về cái lịch sử đối đầu thì anh em có thể thấy này từ cái giải Championship năm 2016 cái mùa giải mà thằng Burnley này rớt hạng gần nhất thì hai đội đã gặp nhau và Burnley đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 từ cái giải à, từ cái uh, uh, giải uh, ờ, 2000 mùa giải 2017 trở lên là ở ngoại hạng Anh thì Burnley và Hull đều thăng hạng cùng ở mùa giải đó thấy không anh em và ở lượt đi lẫn lượt về của mùa giải đó thì thì thằng ờ, hai đội bóng này đã bắt phân thắng bại với nhau với tỷ số một một điều cả hai lượt trận đấy và đến hiện tại thì uh, sau 6 năm thì hai đội này mới có dịp đối đầu với nhau và tiếp tục thì ở trận lượt đi Championship mùa này thằng Burnley là tiếp tục hòa với Hull City ngay trên sân nhà của Burnley và Tiến sẽ cho anh em xem về cái trận đấu này đây ở trận đấu này bên lay trên sân nhà chấp Hull City với mức chấp đến một hòa cả trận và mức cược ăn rất là thấp chỉ bỏ một ăn 0.76 thôi đó nhưng mà cái tỷ lệ kèo chấp một rất là cao nhưng cái tỷ số cả trận thì lại về với một điều đó thì cái trận này cũng uh, uh, đã khiến cho thằng ờ, Burnley phải thua kèo trong cái trận kèo chấp một hòa trận đấu này đấy và về trận đấu thì anh em xem này thằng Burnley kiểm soát bóng rất là uh, phải nói là cực kỳ tốt luôn em ở chặt lượt đi thì Burnley kiểm soát bóng đến 77% so với chỉ 23% à, cho Hull City thôi đó và có đến 15 pha dứt điểm so với 4 của Hull City và phải nói ở trận đấu này là thủ thành của uh, Hull City đó là thủ thành mang số 1 nè Inram thi đấu rất là hay luôn đó phải nói bắt là rất là tốt nếu không có sự xuất sắc của thủ thành mang áo số 1 ở Inram này của Hull City thì chắc chắn là Burnley sẽ hủy diệt còn Hull City với ít nhất là từ 3 đến 4 bàn thắng trở lên đấy và quay lại với cái trận lượt về này thì với một cái phong độ à, đang khá là trái ngược nhau à, thì à, à, tất nhiên là mọi lợi thế vẫn đang nghiêng về phía thằng à, bên lay này đó nhưng mà anh em nên nhớ ở à, 5 trận gần nhất khi mà Hull được thi đấu trên sân nhà thì Hull City đều bất bại nha anh em cho dù là có ship ở đội kèo dưới hay kiểu trên thì Hull City đều bất bại với 3 chiến thắng và hai trận hòa và đặc biệt là trong năm trận đấu sân nhà này thằng Hull City đã chỉ phải nhận một bàn thua với tỷ số một đều trước thằng Huddersfield này ở cái à, giữa tháng 1 thôi và bốn trận tiếp theo trên sân nhà thì Hull City hoàn toàn bất bại trước mọi đối thủ luôn đó trong đó có chiến thắng 3-0 trước WBG nè rồi 1-0 trước cách Cadiz nè đó rồi 0-0 trước Burton tiếp theo là trận thắng 2-0 gần đấy nhất trước cái thằng West Brom đó thành tích sân nhà phải nói là rất là tốt của Hull City còn bên Lay thì à, có được à, hai chiến thắng và hai trận hòa ở bốn trận sân khách gần nhất đấy và cái trận sân khách mới đây nhất thì ờ, Burnley đã bị Red Bull cầm hòa ngay trên ờ, sân nhà với tỷ số 0-0 đó thì xét về cái thành tích ờ, đối đầu cũng như là cái đội sân nhà sân khách thì có thể thấy là hai đội này đang khá là cân bằng nhau anh em chứ không có chênh lệch nhiều đâu dù cho bảng xếp hạng hiện tại của Hull City có xếp sau Burnley rất là nhiều bậc và dù cho là thằng Burnley này vẫn đang giữ vững cái ngôi vương tại Championship nhưng Hull City vẫn không phải là một cái thủ đối thủ mà dễ chơi đó không phải là một đối thủ dễ chơi trước thằng ờ, Burnley đặc biệt là trên sân nhà Hull City rất là mạnh luôn ok cho anh em <coughs> thì quay lại với cái tỷ lệ kèo với cái tỷ lệ kèo hiện tại thì ờ, chắc chắn Tiến sẽ nghiêng cho anh em nằm về phía thằng Hull City nhưng mà ở mức kèo được, được chấp 0.75 cả chặn nha anh em đấy anh em với cái mã kèo hiện tại anh em nên vào cho Tiến đây anh em nên vào cho tiếng cái mã kèo để tiếng uh, cho anh em nha đây đầu tiên là mã kèo ờ, Hull City anh em vào cho tiếng cái mã kèo Hull City được chấp 0.75 ft ok cho anh em đầu tiên anh em vào cho tiếng mã kèo Hull City được chấp 0.75 cả chặn này đấy đấy là thứ hai cái việc thứ hai là anh em dằn lại cái tỷ số cho tiếng ok chưa đây Tiến sẽ cho anh em một cái tỷ số anh em dần lại nha đây nếu như mà anh em vào hằng Hull City được chấp nửa một cái chặn thì anh em phải dần cho Tiến thêm là cái mã kèo là hằng Burnley sẽ thắng 1-0 để tránh cái trường hợp Burnley thắng 1-0 anh em thua nửa mâm ở cái kèo này nhưng bù lại anh em sẽ húp được cái mã kèo tỷ số đó chơi như Tiến như vậy thì thì mới tránh được cái việc mà phải lỗ đúng không anh em đây Tiến sẽ chốt cho anh em nè anh em vào dần thêm mã à, tiến ra ghi rất là rõ ràng nha dần thêm mã tỷ số uh, à, 01 buôn lay đấy mã kèo thứ hai đây là mã kèo thứ hai đây là mã kèo thứ nhất ok nha anh em đó tiến sẽ chốt cho anh em hai mã kèo này nhé đây hun City được chấp 0.75 cả chặn và dằn thêm cái mã tỷ số uh, kết thúc trận đấu 0-1 dành cho Burnley anh em nhớ nha 0-1 dành cho chiến thắng dành cho lay đấy thì với cái tỷ số 0-1 cho lay thì anh em có thể bỏ ra một ăn được 5.6 thì thí dụ như nha Tiến sẽ thí dụ cho anh em nè anh em vào cái mã kèo Hull City này được uh, chấp 0.75 anh em bỏ ra hai củ đúng không anh em bỏ ra hai củ nằm cái mã kèo này thì ít nhất anh em cũng phải bỏ tầm 300 đến 400 tối thiểu cũng cũng có thể là anh em cũng có thể là bỏ 500 vào cái mã kèo tỷ số 1-0 này cho bên lay đấy giả sử như mà cái trận đấu này về cái mức 1-0 anh em anh em vào hai củ cái trận này anh em thua nửa mâm là anh em sẽ thua một củ đúng không một thua một không thì anh em chỉ thua nửa tiền thôi anh em sẽ thua một củ cái mã kèo này nhưng ngược lại anh em đã vào 500 cái mã kèo tỷ số một không này đó thì 500 ăn được 5.6 anh em thấy không ăn được 2 triệu 6 2 triệu 7 trong khi đó anh em chỉ bị lỗ một củ cái mã kèo này thôi là CD tính lại anh em vẫn lãi vẫn lãi hơn một triệu vẫn lãi hơn một triệu rưỡi luôn đấy vẫn lãi hơn một triệu rưỡi nếu như mà vào cái mã kèo như tiếng đó anh em chơi như vậy mới có lãi đúng không anh em đó anh em còn ngược lại nếu mà cái chặng này hòa thì anh em gãy cái kèo tỷ số nhưng mà anh em sẽ ăn được cái kèo chấp này đó đường nào anh em cũng lãi hết thà anh em chơi như vậy có toan tính rồi à, biết được cái đội hình của nó soi các mã kèo cũng như là lịch sử đối đầu cũng như là nhận định phân tích về trận đấu thà anh em chơi như vậy mới mới mới dễ kiếm được lãi chứ đừng có chơi theo cái kiểu hên xui thấy cái đội chấp nhiều là vào thấy đội chấp nhiều là thấy là dễ ăn các kiểu rồi rồi anh em đầu tư vào chơi đường đó chỉ có thua lỗ anh em tiếng nó thật với anh em đấy thì tiến sẽ không nói nhiều nữa sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo này nếu mà anh em hợp ý với tiến thì anh em cứ vào còn không thì có thể đánh ngược lại còn à, vấn đề thứ vấn đề tiếp theo là tiến muốn nói với anh em những cái mã kèo mà chuẩn hơn chắc chắn là tiến sẽ sâu kỹ và gửi riêng trên nhóm vì trước giờ bóng lăn tầm 30 phút đến một tiếng chắc chắn tiến sẽ sâu kỹ là cái mã kèo này nếu có gì thay đổi tiến sẽ đẩy liền lên nhóm cho anh em theo đấy hiện tại là tiến nhận định trận đấu này cho anh em rất là sớm nên chưa có biết trước được điều gì hết chỉ là những mã kèo cho anh em tham khảo thôi với những cái thông tin hiện tại tiến chỉ lên được cho em à, anh em bấy nhiêu kèo này thôi đấy ok nha anh em thì à, tiến cũng xin kết thúc cái video tại đây nếu mà anh em yêu quý tiến thì à, thì anh em hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi cái kênh tiếng soi kèo cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá để cho tiến có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều cái video nhận định cũng như là à, phân tích cái trận đấu sắp tới và đưa lên các mã kèo chuẩn hơn cho anh em ok nhé anh em và anh em đừng quên là để vào nhóm của tiến thì bắt buộc phải có hai cái điều kiện thứ nhất là anh em phải có số vốn ít nhất từ một hai củ trở lên thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến anh em nhớ cái việc đó nha còn cái việc mà để vào được cái nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí ok nha anh em chúc anh em luôn thắng ở các mùa kèo mà anh em đã đầu tư